Giám đốc Đài Vĩnh Long, tôi không cấm sóng Trấn Thành. Sau ồn nào đài truyền hình Vĩnh Long loại Trấn Thành khỏi dàn huấn luyện viên chương trình dành cho thiếu nhi tuyệt đỉnh song ca nhí, Dinh.vn đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long về nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Theo ông Nguyên, những thông tin cho rằng đài Vĩnh Long cấm cửa cây hài này lâu dài là sự suy diễn. Trước câu hỏi, vài ngày qua dư luận rất quan tâm đến quyết định cấm sóng Trấn Thành trên đài truyền hình Vĩnh Long để siết chặt hài nhảm, thực hư thế nào thưa ông? Ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long trả lời, tôi nào có phát ngôn cấm sóng Trấn Thành mà tôi cũng không có quyền cấm. Tôi chỉ nói là Thành không thích hợp ngồi ghế nóng chương trình tuyệt đỉnh song ca nhí mà thôi. Báo chí đăng thế là tạo sóng. Họ nói đài truyền hình Vĩnh Long cấm sóng Trấn Thành là do ồn ào đời tư và hài nhảm là sự suy diễn. Tôi không dùng những từ ngữ nặng nề như thế. Hai ngày qua tôi không giải thích vì tôi không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào hơn. Với tôi Trấn Thành là em út, nếu nó có lỗi gì đó thì tôi nhắc nhở và cậu ấy cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi. Ở lớp diễn viên trẻ, Trấn Thành là người có tài năng, tuy nhiên Thành cũng có những phát ngôn chưa chín chắn và cũng tham gia những chương trình không có kịch bản thì Thành nên nhìn lại. Nhiều người phản ứng rằng đài truyền hình Vĩnh Long cũng nên xem lại vì các chương trình đã và đang phát sóng trên đài cũng có những nội dung chưa phù hợp ông có giải thích gì. Tôi không bình luận, nhưng mọi người xem các chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long thì tự hiểu, những gì gọi là nhảm thì không được lên sóng của tôi. Việc thay Trấn Thành ở vị trí ghế nóng tuyệt đỉnh song ca cũng đã diễn ra cả tháng qua rồi. Mọi người hỏi thay Trấn Thành bằng Thanh Bạch thì hơn gì? Tôi cũng giải thích rằng Thanh Bạch thế Trấn Thành vì MC này đang dẫn chương trình từ đầu. Thực tế chuyện thay đổi huấn luyện viên, diễn viên là chuyện đài làm hàng ngày chứ không phải chương trình nào nhà sản xuất đưa qua đài cũng duyệt. Chọn hay không chọn nghệ sĩ nào, chúng tôi đều ký biên bản ghi nhớ với nhà sản xuất. Vậy nguyên nhân thực sự của việc Trấn Thành không phù hợp là gì? Khi vào vai trò huấn luyện viên nhí, có nhiều lý do để xem xét nghệ sĩ, chẳng hạn làm huấn luyện viên cho mấy đứa nhỏ phải có thời gian dạy dỗ, gần gũi với chúng. Tất cả chỉ có vậy và câu chuyện về Trấn Thành tôi không muốn nói để tạo bão thêm. Trấn Thành có fan mà cũng có anti-fan. Bản thân tôi nhắc nhở riêng Thành là người của công chúng, phải sống sao cho tròn vai, mình có tài nhưng phải có tâm, phải có đạo đức nghề nghiệp. Thành cũng có những phát ngôn không hay nên cần chú ý hơn để tránh bão dư luận. Dù vậy, quyết định của ông cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh Trấn Thành. Sau mọi chuyện, ông và Trấn Thành có nói chuyện với nhau. Ngay sau khi báo chí đăng tải, Trấn Thành có gọi điện cho tôi để nói chuyện. Anh em cũng cho nhau những lời khuyên, chứ không có chuyện nhân vụ việc này mà mình hạ người khác. Tôi cũng dành những lời an ủi cậu ấy bản thân tôi và Thành từ trước tới nay đều không hề có hiểu lầm, khúc mắc và ghét bỏ gì nhau. Là người gắn bó với truyền hình lâu năm, ông đánh giá hài của Trấn Thành có bị nhảm hay không? Trước hết phải nói rằng Trấn Thành là người có tài và có nhiều tiểu phẩm hay, Thành hoạt ngôn và có nhận thức tốt, nhưng nói thật ra thì Thành đôi lúc thiếu kiểm soát và cũng có những tiểu phẩm không hay. Vậy nên người ta bảo hài của Trấn Thành nhảm là có. Dù bạn có nhiều tác phẩm được đánh giá tốt, nhưng khi có sạn thì phải nhặt ra – Trấn Thành có hay, có nhảm, nhưng cái nào cần phát huy, cái nào cần hạn chế thì Thành đã nhận thức được. Vì một vài sai sót, chúng ta không nên phủ nhận tất cả những cống hiến khác của nghệ sĩ. Nếu không bị phản ứng, Trấn Thành chưa chắc đã nhận ra cái sai của mình. Cậu ấy có khi vẫn nghĩ mình ở đỉnh cao của nghệ thuật, có lượng fan khổng lồ mà không nhìn lại bản thân hay tác phẩm của chính mình. Không hợp tác với một diễn viên hài nổi tiếng như Trấn Thành, đài truyền hình Vĩnh Long có lo lắng về rating Đài truyền hình Vĩnh Long luôn đặt chất lượng chương trình và trách nhiệm trước công chúng lên trên. Tôi nhắc lại là Trấn Thành chỉ không thích hợp với game show nhí nên phải thay huấn luyện viên chứ không cấm sóng mãi mãi như báo chí đưa tin. Tôi đâu phải cơ quan quản lý mà cấm. Là người lãnh đạo của một đài truyền hình, tôi không dại đi phát ngôn bậy bạ như vậy. Tôi hiểu vai trò của mình như thế nào. Trong mối quan hệ với anh em nghệ sĩ, tôi chọn cách đối xử chan hòa. Nếu họ có gì không phải, tôi cũng chỉ nhắc nhở. Tuy nhiên vừa qua, Trấn Thành cũng có nhiều cái chưa ổn, từ tiểu phẩm quá đáng như Tô Ánh Nguyệt remix cho đến những phát ngôn thiếu chín chắn trước báo giới. Tôi hỏi Trấn Thành, có đúng là em phát ngôn như thế không? Và Thành thừa nhận là có. Cuối cùng Thành xin lỗi. Tất nhiên cuộc đời hoạt động nghệ thuật phải có lúc này lúc khác, là nghệ sĩ trẻ, lúc cao hứng lên không kiềm chế được cảm xúc sẽ có những lời nói gây phản ứng tiêu cực. Thôi thì Trấn Thành đã nhận thức được điều này thì theo tôi đó là cái quý giá nhất. Vậy theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hài nhảm, hài tục tràn lan trên truyền hình như vài năm qua? Diễn hài không có kịch bản là nguyên nhân giết chết nghệ sĩ. Hài là phải có kịch bản rõ ràng, còn hài mà tự sáng tác thì chỉ có người thực sự giỏi mới làm được. Hiện nay, trào lưu hài ứng biến khiến nghệ sĩ chọn cách diễn như tầm nhà tơ mà nhà sản xuất vẫn không can thiệp. Tôi khẳng định đài truyền hình Vĩnh Long kiểm soát vấn đề này rất kỹ và hài nhảm rất ít xuất hiện trên đài của tôi. Tôi duyệt kịch bản từ trước khi nhà sản xuất bắt đầu ghi hình để hạn chế tối đa những format tung hứng như vừa nói ở trên. Ngoài ra tôi cũng quản lý quá trình sản xuất rất chặt, đến phần dựng cũng có biên tập của đài ngồi cạnh. Có nghĩa là tôi không bao giờ để nhà sản xuất tự tùng tự tác. Ông có cho rằng việc để hài nhảm bùng nổ trên truyền hình hiện nay, trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà đài và các đơn vị xã hội hóa. Nhà đài cần phải tỉnh táo coi lại cái gì nên lên sóng, cái gì nên cắt – nếu suy xét ra thì trách nhiệm lớn nhất thuộc về nhà đài, đài đã kiểm soát mà vẫn lên sóng thì tội của đài rất lớn. Sáng tạo là quyền của nhà sản xuất, nhưng để lọt những chi tiết không hay đến công chúng thì nhà sản xuất lỗi một, nhà đài phải lỗi hai.